bếp được thiết kế có bếp nướng rất là tiện lợi cho các bạn thuê vệ sinh cũng như là sử dụng các bạn chỉ việc kéo như thế này và cho thực phẩm nó sắc lát mỏng á các bạn muốn nướng là vào bên trên vỉ và cho vào bên trong để nướng thôi à, nó rất là tiện lợi các bạn không có mất thời gian và công sức đốt lửa than bên trong thì chúng ta sẽ có mâm và gửi lên nóc đây thì tính năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem đó, đó là tính năng khóa ga khi mà tắt lửa thì tôi sẽ mở cùng lúc là hai bếp nấu đây hai bếp nấu và một ít nước đây, các bạn có thể nhìn thấy là ngọn lửa xanh rất là đẹp thì tôi sẽ còn nhỏ lửa lại để ờ, có thể dễ thổi để thao tác tính năng là khóa ra khi mà lửa tắt cho các bạn cho các bạn được xem thì ở phía sau bếp đây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 tính năng tiếp theo tôi sẽ thử đó là tính năng phá ra khi mà nước cạn nồi thì đây là tính năng khi mà các bạn nấu nước á mà các bạn có lỡ bận gì đấy mà các bạn quên không có phá ra tắt hay tắt lửa thì khi mà cái lượng nước trong mà nó cạn rồi á khi mà nó đạt đến nhiệt độ với yêu cầu á thì nước sẽ tự động phá ra lại rất là an toàn ở bên trong giếng này đây thì nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì nước sẽ tự động phá ra thì cái nhiệt độ yêu cầu bên dưới nồi của chúng ta á là nó phải đạt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 nhưng mà những loại bên này á khi mà các bạn sử dụng biết gia nhập thì nó sẽ rất là kém nên là các bạn không nên sử dụng đây cả hai biến đều tự động giảm nhỏ hoặc lại thì nó đạt đến nhiệt độ cao đây giảm đến trái của tôi là ba trăm bốn giảm đến phải của tôi là ba trăm ba thì chúng tùy vào cái vị trí á mà mình đổ sẽ chín năm khi mà các bạn sử dụng mâm mà vào để nướng á, thì các bạn nên cho một ít đường nước vào trong mâm hướng phía dưới đây để trong quá trình chúng ta chúng ta nướng á, thì hơi nước sẽ bốc lên thì nó sẽ giúp thực phẩm các bạn được mềm và không bị khô cứng và các bạn vệ sinh nó cũng sẽ được dễ dàng hơn đây bếp uh, ờ, bên phải tự động khóa ra sau tính năng bếp hẹn nồi đây thì để mà khắc phục cái vấn đề là thay thế là vấn đề là pin á thì khi mà các bạn mua miếng này ở hàng chúng tôi đây thì các bạn sẽ được tặng kèm một các cục nguồn 3V đây là nguồn 3V đây thì với cục nguồn này á, các bạn có thể ghim trực tiếp vào bia vào ổ điện á, và ghim vào bếp để ra sử dụng luôn mà không cần đến pin thì bên không bếp á, tôi sẽ một cái đầu chờ cho các bạn để có thể ghim nguồn 3V vào đây và sẽ ghim cục nguồn này vào cái đầu chờ này cái tiếp xúc được luôn không cần phải cần phải pin nữa đây bây giờ mình trả nó được là tự động khóa ra lên đây có tính năng dưới cạnh nồi cái ghế đi đâu ngoài hết để thử gồm ờ, bao bôi cho các bạn xem đây biết sử dụng của bao bôi này hoạt động vẫn là bình thường thì ờ, khi mà các bạn ờ, thì đối với pin này nó chỉ có những tính năng an toàn cơ bản thôi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 thì khi mà các bạn sử dụng nguồn bao bao này á, thì các bạn ờ, khi mà các bạn sử dụng ở cái cắm hẹn giờ này á thì các bạn lưu ý một điều như thế này là chúng ta sẽ để cái hộp pin này trống nhé nếu mà các bạn có pin bên trong á, thì các bạn sẽ lấy ra ngoài hết vì khi mà các bạn uh, sử dụng ổ cắm hẹn giờ này mà vẫn đi bên trong đi bên trong á, thì khi mà hết thời gian ổ cắm thì biết nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì cái vẫn còn cái nguồn điện tiếp vào bên trong bếp thì các bạn nhớ lưu ý điều này thì cái bếp này á nó sẽ có được tặng kèm một cặp pin đi theo bếp như thế này đây là một cặp pin đi kèm theo bếp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 thứ nhất là tiết kiệm lượng ga cho các bạn thứ hai là nó sẽ phòng chống rò rỉ ga chống cháy nổ rất là an toàn đó là những ưu điểm tuyệt vời của dưới Nhật thì biết ở cửa hàng chúng tôi sẽ được bảo hành trong vòng 10 ngày đầu tiên sử dụng nếu mà có xảy ra lỗi thì bên cửa hàng chúng tôi sẽ đổi trả cho các bạn biết mới với giá trị tương đương thì đối với những cái nhật này chúng ta sẽ có một loại van sử dụng phù hợp với nó đó chính là cái dòng van Amilus 455S này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 giờ của ờ, ổ cắm hẹn giờ đây giờ khóa ra cuối cùng ở đây là tính năng rang xào đồ khô đây. các bạn ấn vào giữ khoảng ờ, từ 3 cho 5 giây thôi khi để ánh sáng đỏ như thế này là được thì như ban đã tôi nói ở bên trong tiếng này nó sẽ chịu độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga